đợt chúc mọi người nhớ tháng mai không Đấy, phá kỷ lục được ông ấy thì hường sẽ tặng học bổng 15 triệu còn ông nào mà phá kỷ lục của canh anh phá kỷ lục anh tháng mai ấy được 20 triệu vừa rồi anh có tham gia vào nhóm X-Men thì hôm đó là mà anh còn đi làm công việc mà mà cái dở này dở kia như hồi trước hình như anh có nghe thường nói là khi mà bạn ưu tiên cho cái công việc nào thì thì cái công việc đó nó sẽ mang tiền đến cho bạn anh cứ dở dở ương ương thì vừa làm affiliate vừa làm à, bất động sản thì thấy à, cái mỗi bên nó cứ dở dở ương ương sao đó tới một ngày khi mà hường thành lập nhóm Inman á thì anh quyết định là nghỉ bên kia và tập trung vô một à, tập trung vô cái lĩnh vực này theo đó thì vừa rồi thu nhập nó cũng tăng lên nên à, anh nghĩ là mọi người làm affiliate thì coi cái này công việc này cũng nên là coi một công việc nghiêm túc chứ cũng dở dở gương thì đến một ngày đó bên nào đó bạn cũng sẽ rớt lại thôi à, à mình uh, ờ, linh đến từ thanh hóa thì rất vui được gặp mọi người lâu lắm thì mình mới tham gia zoom nói chung là cũng ờ, đợt này cũng tương đối là nhiều bão chút nhưng mà không sao cả mình vẫn còn một tài khoản rất may vẫn còn chạy được <laughs> vẫn có thu nhập nói chung là tiếp dạ, tiếp cái lời của anh quốc chia sẻ anh quốc nói rất là đúng <clears throat> à, anh Quốc có chia sẻ rất là đúng nếu mà bạn mà tập khi bạn mà tập trung vào cái một công việc thì công việc đã sẽ thu đem thu nhập cao cho bạn nếu mà bạn cứ hai công việc mà các bạn làm hai công việc thì sẽ không bao giờ tạo được thu nhập cao đâu mà không bao giờ sẽ đột phá được đâu đấy là cái điều chắc chắn đấy vì là nếu mà mình xác định làm lĩnh vực kinh doanh này thì anh em ờ, cân đối tài chính để anh em ờ, nghỉ việc cân đối tài chính một khoảng thời gian để nghỉ việc mình không, không phải là mình khuyên các anh em bỏ việc đâu nhá nhưng mà anh em đấy là từ bản thân mình rút ra thôi thì anh em nên cân đối yeah. Dạ cũng trong nhóm uh, X-Men thì uh, này anh em thì cũng nhiều anh em thì có tài khoản còn em thì đang còn vẫn còn hai con mà không dám chạy nhiều phải chạy chậm chậm mình nên làm đa đa nền tảng đa kênh hy vọng là sẽ gặp anh em nhiều trong cái khóa tiếp thị giới cao tại vì bữa nhắn với hương là sẽ chiến mạnh cái vụ đó nên uh, đang đang âm đang đang chuẩn bị rất là nhiều cái việc cho việc đó với content này nọ đang chuẩn bị rất là nhiều cũng như là đang uh, xây dựng cái uh, cái nguồn thu thứ ba và anh em nào đang ở Đà Lạt thì ờ, cùng nhau kết nối mới lên 3 ngày mà chịu không nổi lạnh quá anh lấy vợ cả ngày đẹp trai nhỉ anh lấy vợ cả ngày đẹp trai đấy anh thấy là anh thấy là hợp hơi vợ đấy trước không à. có hơi vợ hình như là hơi thiếu thiếu cái gì ừ, ai đem uh, vô hai cái zoom ấy mình ra bớt cái cho ông Vũ Minh Đức ông vô ông chia sẻ cho vui đi cả nha mình mình ra nha để mình ra để anh anh ờ, uh, đang vô hai zoom hả không anh ra anh có một thôi à, anh ra hả anh ra rồi rồi không tham gia nữa hả ok đi à, ra thằng tí vào vào kiểu gì full rồi ba <laughs> thế, thì, thế thì ai ai zoom thì ra đi ok thì để em ra đi à, anh đức anh đức vào đi em em ra rồi đó em em có hai zoom à rồi ok ông đức vô rồi kìa <laughs> ok hai đức mới mới có một người hy sinh đi ra để để đứt vô đó nha mình phải biết trân trọng điều đó nha ok xin chào mọi người vì à, Đức mới ở Gia Lai về nên là vào hơi muộn chút anh Đức ơi, nghỉ Tết chưa anh anh ơi, nghỉ Tết lâu rồi <laughs> à, xin chào mọi người <laughs> em là Lai Đấy, à, em ở Gia Lai chị Thanh à, em là cô ơi chào mọi người nhé nay lên là chủ yếu là cảm ơn cảm ơn anh à, cảm ơn cô giáo với anh với anh Kiệt với anh Đức chia sẻ tại vì em học ờ, kinh nghiệm ờ, từ hai anh nhiều lắm với anh Quang nữa tại em có danh số hôm nay là cũng nhờ ba anh tại <laughs> dạ. vì ờ, nói cô giáo chừng nào tới tới đại hội nhớ cho em hay ra đặng em chờ em canh em lên tại mấy anh nó chia sẻ kinh nghiệm hay quá nhưng mà nhiều khi em vô em làm em không biết nó là cái gì tại vì đầu tiên là vô học với cô giáo rồi nói cô ơi em không cần tiếng Anh học được không cô nói học được hết trơn mà thật sự tới giờ mình chẳng không, không có gành tiếng Anh biết nào hết trơn á mình làm theo cái quán tính nghĩa là mình nhìn đó mình làm thôi nhưng mà cái đầu ra kết quả được từng đầu tiên là mình báo với cô giáo là mình được mấy xe rồi mừng quá trời mừng <laughs> cái qua từng hai lên được xíu qua từng ba ở đầu lên tháng thứ hai là mình đạt con số hơi cao một thiếu rồi qua từng thứ ba nữa qua tháng thứ ba là mình đứt luôn <laughs> bước qua tháng thứ ba là không còn xe luôn <laughs> là không còn tiền khoản nó chạy luôn ok anh thanh không có mở video hả anh thanh Ờ, cái video tại không cài ờ, tính đem cái máy đi ờ, qua thợ nó coi mà không cài bạn việc ở ngoài quá cho nên chưa thời gian đem cho nó sửa lại không có video mấy bữa zoom điện thoại mà giờ vô điện thoại cũng không được nữa rồi hả à, giờ ta vô cái giờ vô lab đợi sợ bỏ uổng quá ok thì uh, hồi nãy hương có chia sẻ là anh uh, nói qua về anh uh, trí thanh đó thì anh uh, trí thanh đợt rồi đợt này anh trí thanh cũng nhận học bổng luôn nhưng mà rất tiếc nhận học bổng xong phát cái đứng luôn bị khóa tài khoản luôn ổng mới làm nên chưa chưa chuẩn bị được tinh thần là uh, chuẩn bị tinh thần gọi là nhiều tài khoản á, để chạy giống như những người chạy cũ thì anh Thanh uh, được uh, đâu đó 8.000 đến 12.000 thì mình không biết con số nào lúc thì ông nói 8.000 lúc ông nói 10.000 lúc nói 12.000 thì số nào là chính xác vậy anh Thanh 10.000 coi cái nếu mà cái tiền mình thanh toán luôn là 10 10 10.000 với mấy chục đồng á nói tóm lại là 10.000 là con số là anh đã rút về tài khoản Payoneer đúng không đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi nhưng mà thực tế doanh số nó phải cao hơn chứ nó phải có refund chứ anh à, không biết mình coi trong cái số đó không còn mấy kia mình coi lại cũng hình như nó hơn thì ừ, nó hơn á không phải đi làm quá thì tôi bu, quá coi lại đấy <laughs> bác mình kiểm tra lại thử tại mình coi cái chỗ cái chỗ chủ yếu là tiền nó gửi về cho Bayone thôi cái cái cái quyền mà thanh toán rồi cho mình á còn cái tiền kia mình không có coi không có gành coi cái kia nó thì, ờ, hơn uh, hơn 10 ngàn là chắc rồi tại vì nó còn chậm mất một tuần mà đúng Điều rồi chậm mất một tuần mà nó còn giữ lại 10 phần trăm nữa thành ra chắc chắn là hơn 10 nghìn anh Thanh chia sẻ luôn đi anh Thanh anh ở đâu đến từ đâu này nói chưa à, ờ, mình uh, tên uh, Chí Thanh uh, quê ở Trà Vinh đến từ Trà Vinh có ai ở xuống Trà Vinh thì liên hệ mình ha cũng phê chơi tại mình đang làm bên quảng cáo nhiều khi cũng đi làm từ sáng tới chiều tới chiều sáng tới chiều lúc lúc mà mới vô học thì ờ, không có làm nhiều làm được có ngày hai tiếng đồng hồ à. thì cũng ờ, làm cái đóng lộng cộng dữ lắm mà cũng không biết cách làm mà làm sao mà được cái bữa mà đại hội lần đầu tiên á thì nghe mấy anh ờ, nói mấy anh chia sẻ mình bây giờ mình nghiên cứu mình làm được ra được vài xe đầu tiên sau thì đằng đằng sau nữa mới vô là qua tháng thứ hai bước qua tháng thứ hai á là được anh Kiệt chia sẻ là giống như cảm giác như mà cô kêu gì mà chơi máu chiến lên á mình cũng gán máu máu rồi lên à, nhưng mà nếu mình chơi máu mà làm đúng theo cái cách của anh thì ai ngờ nó ra kết quả mình bất ngờ trong tháng thứ hai nó nổ quá mình chịu không nổi <laughs> nổ liên tục liên tục cái ờ, mình dự định là chơi mạnh tháng thứ ba nữa mà vừa qua tháng thứ ba là bị khóa tài khoản mà trong khi đó mình bước qua tháng thứ ba là mình bị phá bốn tài khoản rồi mỗi lần phá là báo lên nhóm là bị phá nữa rồi như là mình chạy hơi bị nhiều hay sao mà phá mình liên tục mình cứ tạo lên rằng là bốn cái tài khoản bốn lần là bốn tài khoản là tới tài khoản thứ năm là mình tạo được luôn tới giờ luôn chạy combo ít thôi là đỡ chết tài khoản à, cái lúc mà tạo tài khoản thứ à, <laughs> thứ hai thứ ba là không có dám à, thêm combo nữa chơi tiền thiệt luôn á <laughs> anh Thanh là mới có một tài khoản thôi đúng không anh Thanh à, đúng rồi go chạy liên tục liên tục luôn là liên tục một tài khoản thôi đó là vì có chứ bông rồi cứ bông cái tài khoản đầu tiên của ổng thôi đấy đã ừ. danh số ổng bay chắc nè thì ổng ổng à, ổng tính kiểu gì đó chắc anh anh tính thiếu sợ là chỗ <laughs> này tám nghìn ông không click vào lúc refund và tra back nè Ok, xem ví dụ như trang à, businessforhome.org. Trang này là liệt kê những sản phẩm xây dựng theo mô hình MLM với mô hình đa cấp được bán trên toàn cầu. Tức là những cái sản phẩm mà người ta bán rộng rãi trên toàn cầu và doanh số cao. Thì như ờ, cách đây hai ba tháng thì Hường chia sẻ lúc này đó là My Daily Choice hay chị Jenna của My Daily Choice xếp vị trí số 2 với doanh số 1 triệu đô một tháng. Ở dưới dưới thu nhập 1 ờ, triệu đô một tháng ấy, giờ trên My Daily Choice tức là 23 tỷ mỗi tháng một năm chỉ kiếm được 12 triệu đô phẩy bảy này nhưng mà bây giờ thì uh, nó sắp xếp hết rồi ngày trước ngày lúc mà này nó xếp vị trí thứ hai thì vị trí số 1 đó là một cái đồng coin nào đó <laughs> một cái đồng coin nào đó bây giờ nó biến mất rồi nó <laughs> biến mất trên thị trường luôn rồi bây giờ xem nó cũng không còn nữa đấy thì bây giờ nó là vị trí đầu là nó là success factory cái này thường xem qua thì nó là một cái trang của um, Hà Lan thì phải thì Việt Nam mình kinh doanh một cái sản phẩm Hà Lan ấy thì nó nó cũng hơi không đủ mạnh lắm mặc dù nó chiếm đứng ở vị trí số 1 về thu nhập với ờ, người này nè hai người này đứng vị trí số 1 2 triệu 8 đô mỗi tháng thì Hường thấy có hai cái sản phẩm mà nó phù hợp với chúng ta đó là một là sản phẩm IDD Choice hôm trước Hường có chia sẻ IDD Choice này mọi người thêm nè vị trí uh, về thu nhập là một triệu đô ở dưới đây cũng có nữa my daily choice đây, my daily choice này đấy thì, thì đây là xếp hạng những người mà có những thu nhập cao về cái ngành MLM này đấy ở trong cái bảng này nó có cả những cái ờ, sản phẩm quen thuộc của chúng ta ngày trước như là Jones này Amway nè Amway nó ổn định rồi nên vị trí của nó như thế này thôi uh, rồi uh, Herbalife đây uh, Herbalife đây New Skin Herbalife thì rất là nhiều cái sản phẩm mà tại thị trường Việt Nam chúng ta bán nhưng mà bây giờ hường thấy có sản phẩm này I, I am Mastery Academy cái này à, là một cái trang mà ở Việt Nam chúng ta có thể là thuận tiện tí thuận tiện bởi vì nó là một à, nó giống như kiểu những cái kiến thức về kinh doanh về đầu tư những kiến thức mà ở đây là sản phẩm của Mỹ này của US ông này kiếm được à, doanh số 1 triệu đô một tháng 18 triệu đô một năm vừa rồi có thể là doanh số ông cao Covid làm do đảo chiều nên là những sản phẩm digital products nó có thể là nó hơi bị chiếm ưu thế nên cái digital này nó chiếm ở vị trí số 2 đây là một cái hệ thống các khóa học đào tạo về đầu tư về kinh doanh các chỉ số nó chung là cần thiết cho cuộc sống của những con người năm cái vấn đề của cuộc sống một cái như thế này nè bây giờ sẽ ờ, có phần quà gọi là học bổng dành cho ai phá kỷ lục được anh tháng mai ấy đợt trước mọi người nhớ anh tháng mai không Đấy, phá kỷ lục được ổng ấy thì hường sẽ tặng học bổng 15 triệu còn ông nào mà phá kỷ lục của can phá kỷ lục anh Tháng Mai ấy được 20 triệu được không <laughs> đặc biệt là các ông ờ, thành viên mới được không ai thành viên mới biết xuống được chứ Phường đi giờ một tháng phá kỷ lục của tháng mai trong 3 tháng có được tặng 20 triệu không ờ. <laughs> chơi vậy là chết <laughs> thôi thôi thôi à, chơi vậy nào à, lấy doanh số của mình ba, tháng mà lên 6 con số có được uh, pha học bổng không cô giáo <laughs> ba tháng lên 6 con số hả là một lên trăm nghìn hả trăm nghìn ờ vậy <laughs> chắc chết <laughs> tiền đâu mà chịu nổi rồi anh chịu suốt ngày sao học bổng với anh đúng không xuống cái chào đúng rồi đó cái okay, học bây giờ nè à, mấy ông mà doanh số 70 nghìn trở lên đấy thì nhà nè phá kỷ lục uh, phá kỷ lục và nửa tháng của mình bằng 3 tháng ờ mà dư rồi quên dư của ông thông hai rồi thôi khỏi khỏi nửa nửa tháng bằng ba tháng à? <laughs> thôi khỏi khỏi khỏi 13 ngày chứ mình nửa tháng bị khóa à. tài khoản chứ 13 ngày rồi trao học bổng đi nhanh còn kịp like <laughs> chia sẻ trước đi like ừ, dạ. lady first rồi em xin chào mọi người thì à, em rất vui vì à, được à, là người à, là là là nữ đầu tiên được nhận học bổng của cô giáo <laughs> bởi vì danh danh số của em thì nó không có cao nhưng mà em cũng hơi bất ngờ bởi vì à, mình là người đứng đầu ở lớp <laughs> vì à, chia sẻ với mọi người mọi người khó tập quản hết còn mình em <laughs> lớp em có rất nhiều cao thủ nên em không ngờ là em lại đứng đầu và em à, tồn tại tài khoảng tới hôm nay thì uh, chia sẻ với mọi người á thì em uh, gần như là người cuối cùng gần gần cuối cùng có sale đó à, bét bét nhất lớp á. <laughs> thì à, lúc đó à, em nản vô cùng luôn lúc à, em gần hai tháng em mới được có sale gần hai tháng có sale thì nản vô cùng thì à, lúc đó một cái động lực đó là chị thường á cái lúc đó chị Hường bảo tắt em ra ờ, riêng một cái lớp là <laughs> không có siêu <laughs> để tự học đó tức là lúc đó em mới ờ, tỉnh ngủ và hơi bị sốc đó hơi bị sốc tại vì à, chị Hường tắt hôm trước thì hôm sau cách ừ, hai ba hôm thì em bắt đầu có, có sale sale ra đều từ hôm đó cũng như nói mọi người mình cũng không biết sao mình được kết quả như vậy cái uh, mình mới du học thì mình cái tuần đầu tiên thì mình được chỉ có uh, ờ, 54 đô thôi tuần đầu tiên thì uh, sang tuần thứ hai là mình lấy uh, đạt được hai trăm mấy hai trăm mấy sao mà được cô uh, liên hệ kêu bằng uh, họp đại hội gì đó mà lần đó có anh uh, Hoàng anh chia sẻ kiến thức mình thấy uh, cũng như là thấy cô chia sẻ mấy cái uh, kết quả mấy anh nó thấy mới biết nào mình đạt được kết quả đó quá trời phái luôn là ngưỡng mộ cái được đại hội đó thì sao được vô tình nghe anh rồi hang anh chia sẻ mình thấy mình có động lực nhiều quá cái mình phát triển mình học theo những người mà hay hay thôi chủ yếu mình học theo những người hay thì ờ, học thì ờ, nghe tới đâu thì mình làm rút kinh nghiệm cho bản thân mình làm hơn thì cái đầu từng thứ thứ ba mình có được hơn trăm nữa là được 300 là thang thứ ba đó cái ờ, thấy cô post lên hình nữa động lực nữa khoái nữa bỏ bớt công việc đó ở ở ờ, cửa hàng về làm thêm chút xíu nữa rồi tới tuần thứ tư là mình đạt được bốn trăm mấy á tuần thứ tư á là, là là hết tháng á là hết tháng là mình đạt được gần ngàn á thì cái quan cái, uh, không không chưa đâu mới có tháng đã có ngàn rồi à là, là mình thấy mình làm theo cái hướng của mấy anh ờ, cao thủ này thì như có kết quả mới liên hệ cô chừng nào có đại hội nhớ cho thanh hay với thằng thanh tranh thủ thanh về thanh nghe tiếp <laughs> sao mà vô tình được à, anh à, anh đức với anh à, anh kiệt chia sẻ thấy đã quá đi quá chị mà càng ngày càng thấy hay nữa cho nên mình làm thì lên cái tuần thứ thứ năm là mình đạt được một tuần là được một ngàn á một tuần là đó mình đạt được ngàn hai á mình thấy là mình làm theo cái cách của anh này là chia sẻ mình thấy hiệu quả rồi động lực nhiều quá cái mình làm liên liên tiếp tuần thứ sáu tuần thứ sáu thì mình uh, bị gớt có nghĩa là tuần thứ sáu là mình bị uh, chết tại thảo miên là đạt 600 thôi cái nào mình tạo lại tiếp mình tạo liên tiếp là mình chả em chấp nhận nhiều nữa nhưng mà cũng gán lên cái đầu nó được được à, ngàn mốt cái đầu chơi mạnh lên nữa chơi mạnh nó chết tài khoản nữa cái à, mình tạo lên nữa tạo lên nữa mà không giống Escobon luôn chơi tiền thiện luôn tại vì do đó mình lo cái tài khoản mình là do Escobon chơi quá cho nên là chắc nó nghi ngờ nó chết là chơi tiền thiện cái là bắt đầu đạt được à, có từ ngàn tám lên vào ngàn tám liên tục là được thêm mấy từng đó là chết tài khoản luôn <laughs> giỏi quá thế nào thì, rồi. con à, cũng cảm ơn cảm ơn anh Kiệt với anh à, anh Đức chia sẻ khúc sau em thấy đã quá cảm thấy nhiều đó hết động lực rồi hả ừ. <laughs> hết ông nói vậy thôi chứ trong cái nhóm kia toàn là nhậu nhẹt trên zoom mà mấy ông lấy cái mấy ly ra vô một hai ba vô <laughs> vậy đó là thôi đó mình mình cũng à, hết động lực kia cái đâu bóp lên nhóm bây giờ mình mang mình nhậu lên đây đi cao kê trên nhóm luôn làm <laughs> được mang đi rượu ra chúc anh Đức đi sư phụ à, đúng không đi à, bị khóa tài khoản xong cái uh, ông còn rướng thêm mấy trăm đô được hả anh Thành đúng rồi anh là một trong những thành viên rất là may mắn được chưa lớp mình uh, coi cộng đồng mình có nhiều bạn được như vậy lắm dính cookie anh Thanh là được thêm bao nhiêu được căn uh, được sáu trăm mấy á Ờ, sáu trăm mấy đô free đó cả nhà. nhưng mà chết là pin à, đâu được cả từng lễ mà cũng còn cũng còn sao mà bán được điều điều à, ngày hai ba trăm ngày hai ba trăm mà được đâu à, ba ngày liên tiếp